Nhận định của các chuyên gia bóng đá hàng đầu về trận Croatia gặp Maroc tranh hạng 3 World Cup 2022 diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 17 tháng 12. Những nỗ lực cuối cùng Chắc chắn có nhiều người nghĩ rằng playoff tranh hạng 3 của World Cup chẳng khác gì một trận đấu giao hữu. Đặc biệt khi so với trận chung kết nơi chứng kiến Lionel Messi và Kylian Mbappe đối đầu trong trận Argentina gặp Pháp. Nhưng đối với Croatia và Maroc Trận đấu diễn ra vào tối nay ở sân vận động quốc tế Khalifa có một ý nghĩa rất lớn, bất kể những người khác nghĩ gì. Cả hai đội đều tiến sâu hơn, mong đợi ở giải đấu năm nay. Tuyển Croatia vốn là đương kim Á quân, nhưng đội hình của họ đã già đi so với 4 năm trước và thiếu hụt một số vị trí quan trọng không có người thay thế. Trong khi đó thì tuyển Maroc thậm chí bị đánh giá là không có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng, nơi họ phải đối đầu với chính tuyển Croatia và Bỉ. Nhưng với những gì đã thể hiện tại World Cup năm nay, Croatia hay Maroc, chiến thắng ở trận tranh giải ba này đều hoàn toàn xứng đáng. Cho dù không có kỳ tích nào xảy ra ở bán kết, nhưng cả tuyển Croatia và Maroc đều có thể bước vào trận tranh giải ba là không có gì phải hối tiếc. Họ cũng chắc chắn được người hâm mộ ở quê nhà chào đón như là những người hùng khi trở về, bất chấp kết quả trận đấu này ra sao. Ở trận gia quân thì tuyển Croatia và tuyển Maroc đã cầm chân nhau với tỷ số hòa là 0-0 trong một thế trận có phần buồn tẻ. Kể từ đó thì những chú sư tử Atlas đã duy trì lối chơi phòng ngự thực dụng và trở thành bất ngờ lớn nhất của giải đấu. Ngược lại, tuyển Croatia đã thể hiện được sự bền bỉ và lì lợm đáng kinh ngạc với đầu tàu là lão tướng đã 37 tuổi Luka Modric. Croatia đã chơi một trận đấu xuất sắc trước Brazil ở tứ kết nhưng lại không thể đánh bại được một đội bóng Nam Mỹ khác, đó là Argentina ở vòng đấu trong bốn đội mạnh nhất. Đội bóng Socceroo chỉ có thể làm khó Argentina trong khoảng 30 phút đầu trận trước khi vỡ vụn sau đó. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút thứ 34 đến 39 thì họ để Lionel Messi và Julian Alvarez chọc thủng lưới tới hai lần. Trong hiệp 2, Croatia đã chơi nỗ lực nhưng cũng không thể ghi bàn. Ngược lại họ còn nhận thêm một bàn thua, qua đó thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3. Không thể có lần thứ hai liên tiếp vào chơi chung kết. Nhưng rõ ràng với những gì đã thể hiện, Luka Modric và các đồng đội vẫn xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Sau thất bại 0-3, trước Argentina. Khi được hỏi về khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Modric đã trả lời dứt khoát. Không, tôi sẽ không chia tay đội tuyển Croatia. Tôi cảm thấy rất sung sức, rất tốt và tôi sẽ trở lại đây cho đến khi có thể. Không có lý do gì để nghỉ hưu, đó là lựa chọn của tôi. Mọi người nói tôi nên giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế để tập trung vào chơi cho câu lạc bộ, nhưng tôi không cho là như vậy. Không chỉ có Modric tỏ rõ quan điểm, huấn luyện viên Zlatko Dalic cũng rất ủng hộ việc Modric nói riêng và nhiều cựu binh nói chung không nên vội vàng chia tay đội tuyển. Chiến lược gia này đã phân tích, kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của họ rất hữu ích cho Croatia với minh chứng rõ nét là việc họ đã tiến xa tại World Cup năm nay. Với những đội bóng hàng đầu thế giới, việc chỉ được tranh huy chương đồng sau khi đã giành ngôi Á quân ở giải đấu trước đó là một bước lùi. Nhưng với Croatia, đó vẫn là sự khẳng định mạnh mẽ về vị thế của họ trên bản đồ bóng đá thế giới. Vì vậy, Nguồn cảm hứng mà Modric tạo ra sẽ giúp các đồng đội của anh quên đi nỗi buồn để hướng tới cuộc so tài gặp Maroc với quyết tâm cao nhất. Hoặc ít nhất là Modric và Croatia cũng muốn chứng tỏ rằng ngoài những thời điểm phải chơi toan tính để đạt hiệu quả, họ cũng có thể thi đấu hoa mỹ đến mức nào. Và bây giờ họ sẽ tập trung chuẩn bị cho trận tranh giải ba với Maroc. Cũng giống như là đại diện của bóng đá châu Âu, Maroc cũng không thể làm nên bất ngờ trước các nhà đương kim vô địch Pháp. Bàn thua ngay từ phút thứ 5 đã phá hỏng tất cả. Đại diện của châu Phi không thể di chuyển được lối chơi như đã từng làm khó những đại diện khác của bóng đá châu Âu như là Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại World Cup năm nay. Đội bóng của huấn luyện viên Walid Regragui buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Và đây là cơ hội để các cầu thủ tấn công giàu tốc độ của Pháp như là Kylian Mbappe hay là Osmani Dembele có cơ hội ghi bàn. Và đúng như đã dự đoán, từ một tình huống nỗ lực của Kylian Mbappe, cầu thủ vào sân thay người Randan Colo Muani đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng 2-0 cho Les Blues. Như vậy là Maroc đã không thể có mặt ở trận chung kết. Nhưng dù sao, họ cũng đã có 90 phút không tồi trước đội đương kim vô địch. Thậm chí có thời điểm, đội bóng của châu Phi đã ở rất gần bàn gỡ. Chỉ tiếc rằng sự xuất sắc của thủ môn Hugo Lloris đã ngăn cản điều đó xảy ra. Dù sao thì Maroc cũng đã làm nên lịch sử cho bóng đá châu Phi. Họ là đội bóng đầu tiên ở châu lục này lọt vào bán kết World Cup. Với việc không thể vào chơi chung kết, cả Croatia và Maroc đều muốn giành chiến thắng ở trận tranh giải ba. Qua đó kết thúc giải đấu theo một cách tốt nhất. Với những gì đã thể hiện tại World Cup năm nay, cả Croatia hay là Maroc chiến thắng ở trận tranh giải ba đều hoàn toàn là xứng đáng. Cả hai đội đều sở hữu một lối chơi chặt chẽ. Nhưng ở trận tranh giải ba, nhiều khả năng họ sẽ cởi bỏ lối chơi chắc chắn để hy vọng tìm kiếm những bàn thắng qua đó mang lại những cảm xúc tốt nhất cho những người theo dõi trận đấu. Maroc được nghỉ ít hơn Croatia một ngày. Điều này khiến cho huấn luyện viên của họ Rigragui cảm thấy lo lắng. Ông cũng tiết lộ sẽ trao cơ hội cho một vài nhân tố dự bị. Ông nói, trận đấu với Croatia sẽ là một thử thách về mặt tinh thần. Chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang ở chặng đường cuối cùng. Chúng tôi cũng được nghỉ ngơi ít hơn họ một ngày. Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng tôi cũng muốn cho phép những cầu thủ chưa thi đấu ra sân thi đấu. Ở à vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau 0-0. Đó là trận đấu mà đội bóng của châu Âu đã bị bất ngờ trước lối chơi kỷ luật và đầy sức mạnh đến từ đối thủ. Và bây giờ khi hai đội đã có những hiểu biết rất rõ về nhau, họ sẽ đưa ra những phương án để có thể khai thác những yếu điểm của nhau. Trong quá khứ, Croatia và Maroc mới gặp nhau đúng hai lần. Đó là trận hòa hai đều trong khuôn khổ giao hữu vào tháng 12 năm 96 và trận hòa 0-0 mới đây nhất. Cả hai đội đều sở hữu những cầu thủ tốt trong đội hình và đều có những điểm mạnh riêng. Đại diện của bóng đá châu Phi được đánh giá cao hơn về mặt tốc độ và sức mạnh. Trong khi đó, Croatia sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và đặc biệt thì phải kể đến nhạc trưởng Luka Modric. Nhận định trận này, hai đội tỏ ra khá cân bằng, nhưng ở những trận đấu như thế này, yếu tố kinh nghiệm luôn được đánh giá rất cao. Về điều này thì Croatia được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng họ sẽ kết thúc giải đấu với vị trí thứ ba chung cuộc. Về phong độ và lịch sử đối đầu của hai đội, tuyển Croatia duy trì được thành tích bất bại tại World Cup 22 cho đến khi phải thảm bại trước Argentina. Tuy nhiên thì họ chỉ thắng 1 trên 5 trận đấu trước đó, chính là trận gặp Canada nếu tính trong thời gian thi đấu chính thức. Tuyển Maroc cũng bất bại cả 8 trận đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Walid Regragui trước khi gục ngã trước tuyển Pháp. Trong 5 trận đấu trước đó tại World Cup năm nay, Họ thậm chí không bị đối thủ chọc thủng lưới lần nào và chỉ thua một bàn vì Aguet đá phản. Những thông tin về lực lượng của hai đội Tuyển Croatia không có chấn thương nào đáng kể Nhưng huấn luyện viên Dalek nhiều khả năng sẽ xoay vòng một số vị trí Ở chiều ngược lại Maroc khó lòng có sự phục vụ của ba hậu vệ là Agues, Maraoui và Saiz Cả ba đã dính chấn thương ở trận bán kết và họ không cần mạo hiểm cho trận đấu này Về đội hình dự kiến tuyển Croatia. Đứng trong khung thành vẫn là thủ môn Livakovic. Các cầu thủ dự kiến Zoranovic, Lovren, Sutalo, Sosa, Modric, Zakic, Kovacic, Vlasic, Ramazic và Perisic. Tuyển Morocco Các cầu thủ thủ môn Bono Các cầu thủ Hakimi, Enjamit, Dari, Atijat Ala, Al-Nahi Amrabat, Amala, Ziyech, enes và Bofan. Những thông tin bên lề Croatia và Maroc Croatia không thắng trong 90 phút chính thức ở 4 trận liên tiếp gần đây, trong đó có 3 trận hòa. Hàng công của Croatia chỉ ghi một bàn ở 4 trận đấu gần đây. Theo kèo châu Á, Croatia để thua 2 trên 3 trận vừa qua của mình. Maroc đã để thua kèo châu Á trận đầu tiên ở mùa giải này trước Pháp trong trận bán kết. Theo Hernandez là cầu thủ đầu tiên trong thủng lưới của Maroc ở World Cup năm nay. 5 trên 6 trận từ đầu chiến dịch World Cup của Maroc đều có không quá hai bàn thắng. Croatia đã không ghi bàn đầu tiên trong bất kỳ trận đấu nào trong số 10 trận gần nhất tại World Cup. Kể từ chiến thắng 2-1 trước Ireland ở vòng bảng năm 2018. Croatia chưa bao giờ không ghi bàn trong 10 trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Tuy nhiên thì họ cũng để thủng lưới ít nhất là một lần trong 8 trận gần nhất với 5 trên 6 trận gần nhất phải bước vào hiệp phụ. Croatia đã thắng cả 4 lượt luân lưu tại World Cup, lần lượt loại Nhật Bản và Brazil ở vòng 16 đội và tứ kết năm 2022. Quốc gia duy nhất thắng nhiều loạt suất luân lưu hơn đó là Argentina. Croatia, Marcelo Brozovic, Zirko Guardian chưa có thể trạng tốt nhất. Josip Jovanovic chấn thương. Morocco thì khả năng ra sân của Auget và Maraoui và size S là 50-50. Nhận định kèo châu Á Tỷ lệ châu Á trận Croatia Maroc ở mức là 0.25 nghiêng về đại diện của châu Phi. Theo thống kê, Croatia thua tỷ lệ châu Á 2 trên 3 trận đấu gần đây. Trái ngược thì Maroc lại thắng tỷ lệ châu Á ở 8 trên 10 trận đấu mới đây. Nếu nhìn vào những thống kê ở trên, nhiều người tin vào một kết quả tốt cho Hakim Ziyech và các đồng đội. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trên, một trận đấu như thế này là yếu tố kinh nghiệm được đặt lên hàng đầu và điều này tại Croatia được đánh giá cao hơn. Ngoài ra đội bóng châu Âu còn được nghỉ nhiều hơn đối thủ một ngày. Điều này sẽ mang lại lợi thế lớn trong bối cảnh cả hai đội đã phải chơi liên tục từ đầu giải. Có ít nhất là 3 bàn thắng. Ở trong các trận đấu vòng đấu loại trực tiếp cũng như ở vòng bảng, cả Croatia và Maroc đều chơi chặt chẽ. Trận đấu ở vòng bảng kết thúc với tỷ số hòa 0-0 có 5 trên 7 trận đấu mới nhất của Croatia có dưới 2,5 bàn thắng. Tại bán cấp năm nay thì có 5 trên 6 trận đấu của Maroc cũng có dưới 3 bàn. Tuy nhiên thì đây là trận đấu cuối cùng của họ tại bán cấp năm nay và với tính chất là một trận tranh giải ba. Cả hai đội đều muốn ghi thật nhiều bàn thắng để cảm ơn sự ủng hộ từ người hâm mộ. Vậy nên sẽ không bất ngờ nếu cả Croatia và Maroc đều đẩy cao tốc độ trong những tình huống lên bóng với hy vọng có thể tìm kiếm bàn thắng. Trận này được kỳ vọng sẽ có ít nhất là 3 bàn thắng. Nhận định về kèo phạt góc Ở vòng bảng, Croatia và Maroc đã chạm trán nhau hòa 0-0 trong trận đấu đầy toan tính khi mục tiêu hàng đầu của hai đội là không thua. Trận đó thì Croatia được hưởng 5 quả phạt góc, con số này của Maroc là 0. Áp đảo về phạt góc, nhưng Croatia cũng không thể tận dụng thời cơ để ghi được bàn do hàng công của họ ngoài Perisic thì không còn ai chơi đầu tốt nữa cả Nhớ rằng là Perisic lại là cầu thủ chạy cánh, đá tiền vệ, cho nên số lần anh xâm nhập vòng cấm để dứt điểm bằng đầu cũng không nhiều. Ở các trận sau đó, cả Croatia và Maroc đều chơi phòng ngự và họ chống bóng bỏng rất tốt. Cả hai đội cũng ghi được bàn từ các pha không chiến tại những trận đấu loại trực tiếp. Nhưng cái tình huống đó đều không xuất phát từ đá phạt góc. Điều này cho thấy rằng là trọng tâm trong cách triển khai chiến thuật của Croatia cũng như Maroc không quá chú trọng vào việc được hưởng nhiều quả phạt góc. Những pha tấn công chớp nhoáng, dứt điểm nhanh ở trung lộ hoặc là tạt bóng ngay từ biên hay đá phạt để tranh chấp, làm tường và tìm kiếm cơ hội mới là bài tủ của hai đội này. Trong lần tái đấu này, cả hai đội hứa hẹn sẽ chơi bóng phóng khoáng hơn, giàu tính trình diễn hơn. Nhiều khả năng xuất hiện mưa bàn thắng, nhưng cũng giống như vòng bảng, cuộc so tài này có thể tiếp tục khan hiếm những quả đá phạt góc bởi vì đó là ưu tiên thứ yếu đối với hai bên. Croatia được hưởng nhiều phạt góc hơn. Về tỷ lệ phạt góc, cả trận ở cuộc đội sức giữa hai đội ở một mức hòa nghiêng về phía đội bóng châu Âu. Trận thua Aachen tại bán kết, đội bóng châu Âu khi cần bàn thắng đã chơi tấn công biên khá nhiều. Họ được hưởng 4 quả phạt góc so với 2 của đối thủ. Trong khi đó thì Maroc không được hưởng quá nhiều phạt góc tại World Cup năm nay. Ở lần này, như huấn luyện viên của Morocco đã nói, những chấn thương cộng với việc phải thi đấu liên tục khiến ông phải sử dụng một vài cầu thủ dự bị ở trận đấu với Croatia. Điều này chắc chắn sẽ khiến lối chơi của đại diện châu Phi bị ảnh hưởng. Điều đó sẽ càng khiến cơ hội được hưởng nhiều phạt góc của Croatia là cao hơn. Chuyên gia dự đoán trận Croatia-Maroc bất ngờ cho châu Phi. Chuyên gia BBC Sports Chris Sutton nói về cuộc tái đấu của Croatia và Maroc. Tôi rất tiếc cho Maroc. Đội đã không còn hậu vệ với những chấn thương gặp phải trước và trong trận bán kết thua Pháp 0-2. Maroc đã chiến đấu đầy cảm xúc trong hành trình vào đến vòng 4 đội mạnh nhất, cho nên có lẽ họ sẽ thấy hụt hẫng khi giấc mơ phải kết thúc. Dù vậy, tôi không nghĩ điều đó xảy ra. Thế nên hãy để câu chuyện cổ tích của Maroc khép lại tại World Cup năm nay bằng một chiến thắng. Tôi dự đoán là Croatia thua Maroc với tỷ số 1-2. Còn trang Sportmode cũng đặt niềm tin vào những chú sư tử Atlas, dự đoán rằng Hakimi cùng với đồng đội cũng không chỉ chơi tốt nơi hàng thủ mà còn có bàn thắng cần thiết để khép lại một kỳ World Cup 2022 ngoạn mục trên đất Qatar. Trang Sportmos dự đoán Croatia thua Maroc với tỷ số là 0-1. Tỷ số 1-0 nghiêng về Maroc cũng được Kenao chọn lựa. Chỉ có chuyên gia Standard chọn ngược lại với góc nhìn cho dù đã có kỳ World Cup thành công thì cả Croatia và Maroc cũng sẽ không tránh khỏi được nỗi buồn là để lỡ vé chung kết. Và Luka Modric và các đồng đội sẽ đối phó với điều này tốt hơn Maroc